đáng yêu đáng yêu bây giờ hai bạn sẽ giao lưu à, chỉ cách có bờ rào thôi nói chuyện lớn lên để chúng ta cùng cảm nhận rồi chút xíu mình gặp mặt nha dạ vâng mời nhà trai chào <clears throat> anh Quyền Linh à, dạ, chào chị Hồng Vân ạ chào và em. chào bạn nữ bên cạnh ạ em tên là Bùi Văn Tuấn em quê ở Nghệ An năm nay em 29 tuổi cũng quê Nghệ An rồi bây giờ mình làm việc ở đâu nè em làm ở Biên Hòa em làm bên uh, bán phụ tùng ô tô bán phụ tùng dạ. tức là dạ. bán thôi kinh doanh thôi đó hả dạ bán cho ông ờ, anh rồi bây giờ mình giới thiệu về cho ờ, ta đi cưng dạ con xin chào cô hồng dân ừ. con chào chú quyền linh Em chào anh bạn kế bên Con tên là Ngô Hoàng Ngọc Linh Năm nay con 25 tuổi Là con sinh ra lớn lên tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu um, Công việc của con là con làm lễ tân ừ. Tại bây giờ thì con đang thay đổi cái công việc của con ừ. Một xíu Bây giờ đang thay đổi đúng dạ. không? Dạ. Ừ. Nghe chưa? Bên đó nghe, nghe chưa? Nghe rồi, nhà trai nghe rõ rồi cô gái lễ tân ha thường thì dễ thương xinh đẹp mới làm lễ tân ha à, cái bộ mặt của một cái nhà hàng hay là khách sạn hay gì đó rồi bây giờ nha. bây giờ mình sẽ nói một chút cái điểm mạnh và điểm yếu của mình dạ vâng điểm mạnh của con là con khá là vui vẻ con hòa đồng và con có một chút nghệ thuật trong người tại vì con được thừa hưởng từ mẹ con ừ. à, ý là mẹ con uh, hát hay ừ. rồi con cũng biết hát rồi ừ. con cũng biết chơi đàn guitar con có cái điểm yếu gì không dạ có con uh, hơi trẻ con một xíu hơi hay quên hay quên là con thỉnh thoảng con hơi mè nheo <laughs> chiều cũng mệt lắm ấy tuấn nha dạ. à, rồi tuấn nói điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái nghe đi về uh, vấn đề ưu điểm của em thì nấu ăn được cũng thích hát quét dọn này gì cũng làm được không kể việc nhậu lớn gì ạ à những có việc là làm thôi dạ rồi còn điện này em thì kính hay quên và cũng hút thuốc cũng bia rượu cũng một chút ạ tuấn ơi dạ tuấn ờ, tuấn có mấy mối tình rồi dạ em ờ, có hai mối tình đơn phương ạ nhìn em rất là đẹp trai rồi là ờ, phong trần thế này mà em lại yêu đơn phương là thế nào dạ, vì yêu đơn phương thì nó chưa tìm đúng người đúng thời điểm cái gì hay là tại em không thổ lộ người ta không biết em yêu người ta thì em vẫn ngại vấn đề đấy mà nhiều khi quan niệm nó cũng khác nhau nữa đơn phương mấy năm có năm sáu tháng gì năm sáu tháng là thôi là dứt dạ. luôn mẫu hình cái người đó như thế nào em em nói chị nghe coi mép 55 trở lên đẹp thì <laughs> vẻ đẹp thì nó nhiều lắm không thể tạo được nhưng mà em thích đẹp giống ai để chị coi chị chị chị coi bên đàn gái chị giống ai nè tại vì bên đàn gái chị đẹp quá cho nên chị Trời ơi, khen nhà gái tính. dễ sợ luôn ta Trời ơi, bên nhà gái tôi, tôi, tôi coi lần này là kêu bằng á là ờ, có 11 điểm là tôi cho 11 điểm đó kiểu vậy đó hả? Thì đó Đâu nói nghe coi nè Làm đứng hình luôn kìa, nói không được luôn Mẫu người thì nó, nó như chị Mỹ Tâm à Đàn hát là giống chị Mỹ Tâm à, Đàn hát tôi nghe coi giống Mỹ Tâm không, tôi qua tôi coi mặt quá. Con hát bài đi con, không cần phải mở rèm Tóc nhiều, đầu môi trầm gì đó Nhiều cái ông chảnh, nhiều cái cô bực bội lắm Con hát đi con Dạ, à, sau đây thì con xin gửi cho mọi người nghe ca khúc Sau Tất Cả Và ừ. đây là một món quà thì em cũng dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay à, Mong mọi người lắng nghe Sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen sau tất cả lòng chẳng thể đổi thay từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại cần nhau hơn nữa có những lúc đôi ta giận hơn thầm chán nhau không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài để khiến ta nhận ra mình cần nhau hơn tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành mà khó khăn cũng chỉ là thư thang vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau hay quá tôi tưởng tượng thế này nhá Sao tưởng tượng cái giọng rất là nhõng nhẽo dễ thương à, đôi mắt to tròn à, có cái mái tóc xả xả giống như mỹ tâm hát ngang mắt anh nè à. cô ấy cài một cái cái trâm trên đầu cái cài cái vòng gì đó băng đô à băng đô cái trăm ở đâu ra một cô gái mặc áo trắng như sinh viên trời ơi hát nhẹ nhàng trời ơi đấy tôi cảm nhận như thế trời ơi linh ơi linh đi làm thầy bói được rồi hả linh đi làm thầy bói được Quà rồi coi. trời ơi y chang luôn đấy chưa dạ chú linh nè tóc trời dày nè băng đô nè mặc đồ trắng nè đó mắt to nè à, dễ cưng lắm đó nhưng lý do sao không có người yêu chú tin nữa từ lúc con trưởng thành tới giờ con có hai mối tình mối dài nhất là nhiêu bốn năm ạ à. ngắn nhất một năm thôi vậy là cũng yêu nhiều rồi đó yêu 5 năm rồi đó dạ con tại vì tính cách con là khá chung thủy yêu ai yêu cả một đời à hả con ha à? đừng mệt quá khắc khe khiến tình ta tan vỡ dễ thương quá nhà trai <laughs> được rồi bên nhà trai cuồn cuộn rồi đó cuồng có khi nào con nghĩ một cái người tình trong mơ con như thế nào trước giờ con có một suy nghĩ duy nhất thôi ừ, suy duy nhất thôi đúng ừ. đó là người bạn đời của con hoặc là người chồng tương lai con giống như chú Quỳnh Linh em thần định cái giống của anh giống em anh Linh, Quỳnh Linh là Trung Thủy Trung Thủy à? Dạ. à ông có Trung Thủy không thì uh, mình sống nhau hai gần 20 năm nay cả nước đều biết mình thế nào mà với à ơi ừ, thì đó thì ông khẳng định đi trên sóng không, mình không dám khẳng định nhưng mà thôi để mọi người đánh giá đi ha rồi nói chung là à. cũng còn nhiều khuyến khuyết lắm chứ không phải không có đâu em cao một mét bao nhiêu em cao một mét bảy mươi linh cao một mét nhiêu bằng nhau đúng không bằng nhau có độ tương thích đáng kể luôn rồi. đúng không thử coi đứng thôi yes bằng easy luôn nè nó đẹp trai hơn linh chút không mỗi người một vẻ mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ <laughs> ngồi đó đi <laughs> cô có thể nói với con rằng cái người bên đây uh, tương thích với chú quyền linh cỡ chừng khoảng um, cũng 70 đến 80 phần trăm đó còn cái việc 20 phần trăm còn lại là do con phải tự tìm hiểu dạ. và con cảm nhận sau khi cái rào mở ra rồi hôm nay con đi với ai vậy con đi với mẹ con à mẹ mẹ đâu mẹ con đây đâu mẹ ơi mẹ nói đi mẹ À, lời đầu tiên thì à, à em à, xin chào à, chị Hồng Vân, à, thần tượng của em. Ôi cảm ơn em. Và anh Quỳnh Linh cũng vậy luôn. Xin cảm ơn. Dạ, tính của bé thì bé cũng nói đó là cũng hơi cung đích một chút. À, bé hay vụng về, ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao à, nói vậy người dạ, ơi đúng có không? Có sao nói vậy. Nó à, nhiều khi ba mẹ la rầy nhưng mà khóc nhưng mà chút xíu nữa là lại lại lại ờ, quê ra xin lỗi mẹ xin lỗi dạ, ba đó đúng, rồi là thương cái chỗ đó đó à, <laughs> cho nên bé không có biết giận ai đâu còn với cái ờ, đối với bạn trai bên này á thì mẹ thấy là cũng chừng chạc cho nên là hai đứa cho nhau một cơ hội đi vâng. rồi để tìm hiểu vậy là cảm nhận ban dạ. đầu của mẹ là mẹ thấy ưng rồi đúng không mẹ dạ, thì coi như cho được. cơ hội ha rồi rồi rồi cảm ơn mẹ dạ, vâng cảm ơn bác ạ rồi nhà trai đi với ai tuấn hôm nay có mình nhà em ạ rồi thôi được rồi em anh, anh sẽ là người dạ. <laughs> đừng lo lắng gì cả cố gắng chinh phục cô gái làm sao cô ấy bấm nút là được dạ, vâng. quan trọng là do em thôi nha chứng minh bản lĩnh của mình mạnh mẽ lên nào mở rào chào em chào anh Dạ, em có món quà tặng em Cái cây này anh trồng lâu lắm rồi Hôm nay chờ đến ngày hôm nay tặng cho em Dạ vâng, em, em cũng cảm ơn anh Em cũng gửi tặng anh một cái cây nó tên là may mắn ạ Dạ thì nó mang một ý nghĩa đó là cuộc sống của anh luôn luôn may mắn Nói chung là may mắn thì mới gặp được em ngày hôm nay ừ, Cảm ơn dạ. Vâng. Em cảm thấy anh thế nào? Anh có một vẻ ngoài đó là khỏe khoắn, cũng khá là điềm đạm Tại vì em là một người nói cũng khá nhiều nên là cũng thích người điềm đạm anh thích con gái hài hước nó nhiều lắm trước mà chưa mở rào ra anh thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi ừ anh thích âm nhạc lắm mà anh thích người bạn đời anh thích hát nữa cơ dạ em rất dịu dàng giọng nó dễ thương mỗi người cũng tuyệt vời luôn <laughs> quan điểm của em thì cũng khá đơn giản chỉ cần anh dành thời gian quan tâm em có nói chung là chịu làm việc để mà xây dựng hạnh phúc gia đình cái là yeah. Dạ. anh biết mà về quan niệm về tình yêu của anh thì trước tiên là cái niềm tin yeah. Dạ. nếu không có niềm tin thì mình không thể đến với nhau được không hạnh phúc được bây giờ tuấn hãy tiến tới bên em gái và nắm tay cô ấy hát một bài hát nào đó anh xin phép uh, nắm tay em và anh tặng em một đoạn điệp khúc của bài nắm lấy tay anh nhé Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời Hay nha, hay nha Hai đứa đứa nào hát cũng hay nghe Hay à Ồ Hôm nay anh đăng ký chương trình hôm nay thì anh cũng mong muốn tìm một người để mình đi hết cuộc đời chứ không phải đến cho chuyện chơi thì mong em hiểu như vậy và anh sẽ cố gắng và sẽ làm tròn bổn phận người chồng nếu như chúng ta đến được với nhau em cũng muốn tìm một cái người hiểu em trong thời gian mình tìm hiểu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân em ờ, nếu như mình chọn thì lúc nào em cưới được tầm khoảng 5 năm rưỡi gì đấy ừ, đời ghế được rồi đó để tay trái vào nút bấm phải sống thật với con tim ngay trong lúc này nếu cảm giác trái tim mình rung động bấm ngay cái nút đó hồi hộp quá rồi nè nhắm mắt lại hai ba hết thời gian chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau và xin phép bác gái dạ con ờ, xin phép ờ, bác gái con ờ, cho phép con em đây được tìm hiểu nhau thời gian rồi một ngày nào đó sẽ trở thành hai vợ chồng dạ. để cái tay người ta hơi đau xương tay rồi nhưng mà có nó nhẹ nhàng mà nó, nó quý quá nó rung quá nó bẻ tôi nói vậy mà bé kia nó cũng chịu nó cũng ráng À. rồi bây giờ xin phép uh, mẹ luôn là cho uh, ờ, ờ, hung uh, ờ, vào má của bạn gái giống như đặt cặp vậy đó dạ con xin phép bác cho con hôn xin phép em luôn em đó, em đó. Ừ. Ừ. một cái hành động rất nhẹ nhàng mà chú thích điều này đó con đưa nhẹ cái má qua cái chúc mừng hai đứa